rồi vĩnh biệt người đi lời sóc xòa bờ vai tình khôn lắm nuôi chờ mong ôi quá dài lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đôi ಇದು